Xin chào các bạn Quay lại với chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop à, Từng rồi thì à, chúng ta đã là chia sẻ và học hỏi lẫn nhau về hai cái thắng à, thắng à, thắng V và thắng càng thì nó, thật sự nó vẫn có vẫn gọi là một nha các bạn tại nó là thắng V thắng cát thắng cơ đó thì thắng cơ nè nó gọi thắng càng thắng V và thắng cơ đĩa là một nó là cơ rồi thắng dầu thì thắng dầu thắng v thắng mấp thắng càng và thắng đĩa cũng là một và thắng ổ bi bạc đạn những đùm à, nexus của nhật là, cũng là cơ nhưng mà cơ bạc đạn bạc đạn con và còn loại rất nhiều loại thắng các bạn nhưng con lỗi thắng này tôi nghĩ là xe đạp mình không thể dùng được đâu đó là thắng hơi thắng hơi thì à, hôm nay à, tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách bắt thắng đĩa thì à, cái xương à, này đây là xương NTB thì cái cặp cái bánh này là cái bánh à, 24 nha các bạn xương này là 7 5 cái này là 4 không phải đi theo bộ của nó nhưng mà sẵn tiện đây tôi có ở đây thì tôi muốn làm cái clip cho các bạn xem luôn tại vì xe này rất thắng đĩa à. rồi thì thắng đĩa trước hết thì à, tôi muốn chia sẻ với các bạn cái vấn đề này đây thắng centerlock thì nó dễ lắm nó chỉ có răng runia là chúng ta đưa vào cái đầm và tán lóc dùng khóa lóc lại thôi cứng thôi đơn giản lắm còn thắng đĩa này thì thấy như vậy thì nó cũng à, có nhiều chi tiết giống như thắng à, V thắng V đó à, có những lông đền bán nguyệt đó còn đây thì không có những không có long đoàn mãn nguyệt nhưng mà có con và không con và có long đoàn long đoàn khóa long đoàn lưỡi gà trong cơ khí người ta gọi là long đoàn que là trong những như cái láp ô tô lắp máy tàu thủy hoặc trong những cái à, cái à, cái láp hoặc những cái nơi mà cái lực nó chịu tác động rất là mạnh và đi tới và đi lui ít nhất phải hai hướng chuyển động trên cái à, cái, cái à, thanh trục đó là người nó sẽ dùng tới lông đền que để khóa để không cho chạy ra và lông đền lông đền que tán bù lon bắt vô và phải đúng kích thước chuẩn không có độ rơi rơi nhiều quá thì rất bị phá thì xe đạp này đây thì các bạn xem nhé thì trong cái con à, trong cái đĩa sao ốc sao ốc trước hết ta nói về sáu ốc lỗ ốc thì xã trong đây có à, Long Bàn lát tôi sẽ làm video minh họa nó sẽ rõ hơn các bạn sẽ thấy còn đây là trong cái máy này thì nó hơi mờ đó Long Đền que thì hai cái một Long đờn này đó bắt hai con à, à, ốc lục giác ốc bắt vô địa thắng thì có hai lưỡi gà chúng ta nhớ để ý hai lưỡi gà là quay lên nhé quay lên quay lên các bạn con ốc lục giác đây ở quần giác thì ốc lưỡi gà cái lưỡi gà này nè à, nhiệm vụ nó khóa lại tại vì cái thắng các bạn khi mà các bạn chạy nè tốc độ nó mua bên sắn nè cái hướng quán tính nó đi về trước nè các bạn thắng giật tới giật lui thắng nó giật nha thì nó sẽ nếu con ốc bị con ốc á con ốc lục giác này nè nó lỏng nè mà không có đông đền khóa thì tảng này sẽ con ốc lục giác này sẽ chạy ra rất nguy hiểm trường hợp này tôi gặp rất nhiều tôi sửa xe và tôi gặp rất nhiều đặc biệt là những anh đi touring đường dài dùng thắng đĩa mà siết dùng tán lục giác không có lông đền không có lông đền que không có lông đền nữa gà xe bị lỏng hoài anh ta đổ đèo lên đèo các bạn biết khi mà cổng hành lý hàng hóa đây bên đây 8 bên đây 7 kg trước khi nó đổ đèo chạy tốc độ rất là nhanh mà thắng nó giặt giặt liên tục cái này nè sẽ bị lỏng lỏng đến khi nổ nó phá phá độ thì khi nào hôm nay tôi sẽ, sẽ chia sẻ các bạn khi nào chúng ta dùng lông đền khóa lông đền que lông đền lửa gà và khi nào không dùng và nếu tốt nhất là chúng ta nên dùng chúng ta nên dùng cho những anh phật thủ đó cổng hành lý như tôi thấy trên ờ, facebook có nhiều anh đã đi uh, anh nào có, có cái nickname là thích xe đạp đó các bạn trời anh đẹp là đi ghê cổng hành lý leo đèo dốc thì những nơi đó là nên dùng cái lông đền dùng tán lục giác xin lỗi ốc lục giác có con ốc lục giác con như các bạn con nha nếu mà kèm lông đền nữa càng tốt còn nếu như các bạn chạy MTB đường trường lâu lâu đi xa không có đi xa cái tốc độ chạy cái xin lỗi cái khoảng cách thời gian chạy của mỗi ngày nó không có nhiều đó các bạn không nên dùng mà nếu mà tán đã có con rồi ốc lục giác đã có đã con rồi thì không nên dùng lông đền que tại vì lông đền que và lông đền lưỡi gà này nè là có những dụng khóa mà tán con à, các bạn đó tôi đã nói rồi con đó, con nó hít thì tôi à, sẽ sau này tôi sẽ có một à, 15 phút hoặc 20 phút tôi sẽ nói về tại sao con trong cơ khí tất cả về máy móc công nghiệp nông nghiệp nói chung máy nổ chuyển động băng chuyền đều có con không có con không thể hoạt động được xin lỗi hoạt động được nhưng sẽ bị đổ gãy sẽ bị gãy dở không bền bỉ phải có con vậy con là gì tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau thì hôm nay bây giờ các bạn xem với tôi như lông đền đuổi gà tôi đã nói rồi ông tán đây cái lỗ này đây thì năm ly 6 ly gì đó tôi đại khái là mình cứ ờ, biết nó rồi thì khoảng nói chung là khoảng 6 ly 5 ly rưỡi 6 ly đó còn bán này đây thì à, con này khoảng à, 5 ly rưỡi và lỗ này 5 ly rưỡi nha bạn thì con tán này các bạn nhìn xem đây anh này có con tương tự giống như cúc vuông và cái nón lá nón lá chúng ta quay ngược đó từ dưới đi lên bẹt ra ha đó là con thì khi dặn vào khi chúng ta đúc đưa vào thì đến đây đó giá thế này ha thì các bạn xem nha con này bạn đưa vào ở ngoài này các bạn các bạn ống ốc giúp đó con ốc lục giác các bạn đưa qua đưa lại tại nó có độ độ rỗng mà độ chênh lệch mà còn càng vào sát bên trong thì có con con hình nón lá lá đó hít lại các bạn coi nè không di động được thì hít thì đây cũng là một cái con tán à, các bạn nào có xe ô tô đó, đó. những tắc kê những xe tải chở nặng đều đó. tán tắc kê có con hết không có con là hư hết rồi thì các bạn nhớ nhá có con lúc vào các bạn xem từ lúc đặt không đi được ha không di động được con nón vô hết rồi ok rồi con này không có con các bạn coi nha thấy chưa di động này đúng không đó anh này nếu các bạn khi bắt đĩa vào ráp xe cho khách các bạn nên nhớ phải dùng đến lông đờn lông đờn lưỡi gà này các bạn nhìn lưỡi gà này như vậy các bạn thì cái lưỡi gà này sẽ khóa khóa lại nó giảm ờ, đó các bạn bắt như thế này trong xe đạp đây nó dùng con một con lông đờn bắt cho hai con ốc lục giác thắng nhé từ 6 thì 6 khi ta siết thắng đĩa cũng vậy siết nếu mà 6 con ốc thắng đĩa thì chúng ta sẽ chia làm hai ba ta hai làm hai tam giác cân siết một tam giác cân trước trước hết chúng ta gã cho máy bán vô đều hết đều hết để đảm bảo không bị chinh đều không không có nặng tay nha đều xong bắt đầu chúng ta bắt đầu siết ba con tam gia cân một tam gia cân trước sau đó tam gia cân thứ hai để bảo đảm rằng siết đều và đĩa không bị chinh tại kim loại mà các bạn siết con này cứng quá con kia chưa vô kịp thì sẽ bị chinh nữa các bạn chinh độ rất nhỏ các bạn không thấy đâu khi bắt đĩa vào khi bắt bánh vào thắng lúc ấy chạy sao nhìn ở trên nhìn xuống thấy cái đĩa nó hơi đảo đảo nhẹ đó cũng là lý do ha các bạn xem nhé các bạn xem đây hiện tại đang số 0 tôi bỏ thứ kẹp vào nha tôi bỏ à, con ốc tán à, có con vào nha xin lỗi để xem con này là con là hay không con các bạn xem chỉ số giùm tôi rồi 476 đúng không rồi các bạn xem máy 507 đúng không các bạn nhớ nha bắt đúng theo chiều mũi tên của cái đĩa quay ra ngoài rồi chúng ta gá sáu con tán vào đây là tôi dùng tán không có tán ờ, tán con như các bạn xin lỗi ốc lục giác có con các bạn xem phải ba con trước không ba sáu con ốc lục giác bắt trước ba con thì chúng ta sẽ bắt đều hết 6 con nhưng mà khi ta siết tất cả 6 con dữ đều trước sau đó chúng ta chia làm hai tam giác 1 2 3 chúng ta vẽ tam giác cân như thế nào thì chúng ta siết như vậy chia làm hai tam giác cân còn nếu như giả sử nha giả sử nếu thắng đĩa này có 5 con lục giác thì chúng ta vẽ ngôi sao như thế nào chúng ta siết ốc cũng như thế đó không à, nó mới điều vậy nha các bạn cái này rất quan trọng mỗi chi tiết một chút xíu thôi mỗi chi tiết nhỏ đều giúp chúng ta hoàn thiện chiếc xe không dấp phải điều gì hết bây giờ trước hết các bạn cái mặt trong này nè mặt trong này ha sườn nếu mà sườn xịn thì mình không khỏi phải lo được các bạn sườn xịn thì nó làm rất là bằng và không có ba giới không gì hết còn những sườn ngày nay của Xi làm ở Trung Quốc là mấy sườn mà nay ẩu tả đó các bạn ở trong mặt này nó không láng hoặc nó có ba dớn có sơn những giọt sơn u ra u vô rồi các bạn thì các bạn nên lấy cái dao hoặc cái dũa đó bằng cạo sạch tới giùm tôi để làm chi độ mặt phẳng của nó với mặt phẳng này nó phải song song thì nó phải song song với đĩa thắng phải song song với đĩa còn nếu mà có ba dớ hoặc gì các bạn gắn vào các bạn siết cái siết cỡ nào siết cứng cách cứng cách mấy đi nữa cái ba dớ nó vẫn nằm đó nó đội cái cái đĩa thắng đây nè cái cái um, um, adapter này nè cái cầu thắng này nè nó méo qua một bên chỉ cần một bên thôi thì các bạn biết như tôi đã nói trong thắng về thì mỗi một bên má thắng song song với má niền mỗi một bên độ hở là 5 ly thường thường là thắng về còn thắng càng nữa các bạn xe rốt đó xe đua đó hoặc là turin bán rốt semi bán rốt đó là thường ta chỉnh là ít nhất là 5 trung bình có người chỉnh tới 5 cái 6 6 7 còn thắng đĩa này các bạn một bên chỉ có một ly thôi nha các bạn không nhiều nha thành ra chúng ta phải làm cho chính xác chúng ta bắt cái à, gắn cái bánh vào thì bắt buộc phải chuẩn và đúng tâm nếu bánh bị méo lỏng một bên không đều thì chúng ta sẽ bắt thắng sai sau này chúng ta có làm có lấy bánh ra bánh vô gì á thì chúng ta gắn bánh lại đó, nó đúng vị trí thì thắng sẽ cọ hoặc nếu chúng ta gắn không đúng á thì chạy chiếc xe bị niễn một bên đúng không khó chiến thắng rồi bây giờ nha các bạn xem ngay điểm này cái điểm này dùm tôi đây là cái tâm nè cái ti sổ dù có đầm là phải cái tâm không bán kính nè mỗi người cầm đều là bán kính bán kính bán kính hết đây cũng là bán kính đây là bán kính nè thì bây giờ chúng ta không nói tới cái niềm chúng ta nói tới cái đĩa nha cái đĩa thì đây cũng phải là cái tâm thì một cái tâm hai đường tròn đường tròn đĩa này đường tròn nhỏ đường tròn dòng bánh là đường tròn lớn đúng không thì các bạn xem nha rồi các bạn xem cái đường là cái uh, hai cái lỗ này hai cái lỗ bắt cầu thắng nè sườn thì có nhiều loại sườn có những sườn thắng chúng ta bắt thẳng vào hoặc bắt ở đây có cầu thắng nói chung đều giống như nhau cả vị trí đều giống như nhau thì đây có hai lỗ đây thì các bạn thử xem cái tâm đây cái tâm tới cái bán kính này đây là một đường tròn nữa đi chúng ta cho thí dụ đường tròn nữa đi một bán kính nè đây cái bán kính thứ hai là bán kính này gần trùng với là cái bán bán kính của cái cái ok cái, cái, cái chu vi cái đường kính của cái, cái đĩa đúng không thì một hai ba ba tam giác đây thì các bạn thấy rõ ràng cái cầu thắng bắt vào đây là cái tiếp điểm nằm đây lát tôi sẽ có hình minh họa cho, cho các bạn xem thì nếu như cái thắng bạn xem nha đây chúng tôi bắt đĩa vào về cái cầu thắng bạn xem nha rồi bạn xem đi đúng không đúng không nếu tôi kéo cái thắng ngược vào phía đây thì các bạn thấy cái bán kính đây nè đây một bán kính nè đây hai bán kính nè bán kính nhỏ bán kính lớn nè thì kéo ngược vào đây thì đây cái tiết điểm của cái đĩa đây thì, thì khi các bạn kéo lại thì phải cái bán kính bán kính của cái thắng này nè nó gần hơn không và nếu các bạn kéo xa ra thì bán kính nó sẽ đi xa ra đúng không nè đi xa ra nè mình kéo gần lại nè gần lại nó sát gần hơn đúng không thì thường thường chúng ta bắt thắng vào đó chúng ta gặp vấn đề lớn nhất rắc rối nhất là cái lưng cái lưng của cái đĩa thắng nè cái chu vi nè chu vi của cái à, cái đường tròn cái đĩa thắng chu vi ngoài nè nó cọ vào cái má bên đây vào cái à, cái cái, à, cái lưng của cái con heo dầu đây nè heo dầu phía sau nè rột rẹt rột rẹt rất khó chịu các bạn thì chúng ta hiểu thường thường chúng ta bắt vô chúng ta cũng kéo tới cái lưu đại thôi nhiều khi chúng ta không hiểu được cái phương thức này nhưng nếu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ sử dụng được mấy xe khác tốt hơn đúng không kéo sao làm sao cho bán kính đi ra chúng ta nhìn chúng ta cũng thấy được là bán kính kéo làm cho bán kính của cái đĩa này nè đĩa heo dầu này so với cái đĩa này dài hơn thì sẽ ít đụng lưng hơn còn nếu chúng ta kéo vào kéo về phía sau nè kéo vào nè thì cái bán kính của con heo dầu này sẽ ngắn hơn nếu mà ngắn hơn so với bán kính của thật sự của cái đĩa thì sao thì heo dầu sẽ cọ vào cái lưng đĩa thôi đúng không rồi tương tự phía trước cũng vậy cảm ơn các bạn tương tự bố thắng đây chúng ta đưa bắt đĩa thắng vào bắt đĩa thắng vào cho cứng ti khóa bánh đúng vị trí chuẩn không bị lệch rồi chúng ta đưa vào xem nha các bạn xem nha rồi giờ trước hết bắt các bạn xem giùm tôi tâm tâm của một đường trường nhỏ tâm của một đường tròn lớn đúng không đường tròn lớn thì các bạn xem tâm kéo tới cái à, con khóa đầu tiên bát của heo dầu tâm kéo tới đây thì nếu chúng ta dùng con ba chúng ta quay cái đây một một đường dựng đường tròn đĩa này hai đường tròn con này ba đường tròn vậy ba đường tròn này có ba bán kính khác nhau mà bán kính này gần nhất à các bạn vẽ một tam giác đi kéo qua đây các bạn thấy cái tam giác này nè có đỉnh này nè nằm ngoài đường tròn còn đây là nằm trong đường tròn thì chứng tỏ chúng ta kéo cái hướng này ra ngoài thì bán kính của con heo đây nè bán kính tâm này của đây cái tiếp điểm đây này thì cái heo dầu nó sẽ đưa ra ngoài thì nó sẽ hở đúng không là các bạn nhìn kỹ đi đó. còn nếu tôi đưa sát theo nè này nha xem nha độ dài nha từ đây tới đây tôi bấm tới đây đại khái đi mình thí dụ thôi đẩy vô nha đẩy vô là nó phải nó ngắn hơn không ngắn hơn không ngắn hơn tại cái lỗ này cho phép chúng ta di động khoảng 2 ly mà đúng không thì chúng ta đưa vào thì nó cọ thì chúng ta kéo ra nó không cọ lưng cái lưng đĩa này nè dầu heo dầu nè dầu mới đó khi các bạn bóp nè bằng bóp nè các bạn thấy không nhìn rõ không di động đó đồ mới thì hai bít tông trong đây nè rất là mới các bạn thì họ hoạt động như nhau khi các bạn bóp thắng thì hai bít tông di chuyển như nhau tại đây là thủy lực nha chứ không phải cơ nha như nhau thì khi chúng ta gắn vào đó gắn vào thế này nè bê tông mới làm việc hai hai bê tông hoạt động đều nhau cùng một lúc giống như thắng B mà các bạn chỉnh lò xo đúng các bạn các bạn bóp á vô nó ăn vào niền vào niền hai má niền cùng một lúc đúng không thì tháng này cũng vậy tháng mới mà còn sau này tôi sẽ có thời gian nói về tháng cũ các bạn kịch chỉnh tháng cũ thì tháng mới khi các bạn gá hai tháng này vào khá thế này đi khi chúng ta gá vào thì chúng ta treo cái đầu xe này ra nè chúng ta gá vào ha dùng tay chúng ta đẩy là đẩy vô nè đẩy vô bán kính gần nè nè các bạn cái di chuyển khoảng chừng hai ly thôi các bạn các bạn đẩy vô nè kéo ra nè các bạn di chuyển hướng ra làm cho bán kính của heo dầu dài hơn cái đĩa ví dụ như đi cái đĩa sau đó một tay một chúng ta gá hai con ván này vừa sát vô nha vừa gà, vừa đến thôi không có cứng nha các bạn sau đó một tay chúng ta đẩy heo dầu lên đây tay khác chúng ta còn lại chúng ta bóp thắng bóp thắng vừa bóp thắng thì bóp thắng nó cứng đi bóp má thắng này cứng đi đi đi thì đứng một chỗ rồi sau đó chúng ta xiết xiết cái này vô nhẹ một cái siết ghi vô nhẹ cái vừa cho nó gá vừa lóc đó các bạn sau đó các bạn buông ra rồi các bạn quay cái bánh này quay hướng về phía trước hướng tạo ra đẩy cái con heo này làm cho bán kính dài ra quay lại trước cái nhưng mà bóp thắng cái rồi các bạn siết siết tại thắng mới mà cái tông đi bóp vô điều nó đều thì không bao giờ thắng bị cò rất là dễ còn thắng cũ mới là khó thắng cũ các bạn biết không thì trước hết thì các bạn nên nhớ giùm cho tôi à, mấy điều này để đĩa thắng không bị cọ heo dầu dưới trên đỉnh à, à, à đường lai của cái à, đĩa thắng đó thì trước hết chúng ta có hai cách nếu đĩa thắng mà có bắt qua nhiều cầu cầu thắng rồi sau đó mới tới heo thắng vào thì chúng ta phải à, trước hết bắt cái cầu vào thí dụ bên đây các bạn thấy thắng trước đây thắng trước bên đây không có cầu nha bên đây có cầu bên đây là bắt trực tiếp nè trực tiếp thì bên đây là có cầu rồi mới tới thắng thì chúng ta phải khi bắt đĩa thắng vào bắt cầu thắng vào chúng ta xem cái bán kính nè xem cái hướng nào nè cái tâm nha cái tâm của cái cái bánh đây tâm của bánh cũng là tâm của đĩa của đĩa thắng thì các bạn xem cái thắng bắt thế này đây bán kính của thắng đây bán kính của đĩa thắng thì hướng bán kính của đĩa thắng đây thì các bạn xem hai con tán này nè các bạn di chuyển cái hướng nào đó nếu mà di chuyển vào gần tâm thì bán kính sẽ gần hơn bán kính của con heo á con heo dầu và tâm sẽ gần hơn gần hơn thì sẽ bị cọ đĩa thì con heo dầu sẽ cọ vào cái à, cái đường lai nè cái đường lưng của cái cái thắng đĩa này cái cái cái, cái đĩa thắng này đúng không còn nếu chúng ta di chuyển cái cầu thắng và con heo mà xích ra ngoài đó xa hơn làm cho bán kính dài hơn thì tỷ lệ cọ cái lưng cái lưng đĩa thắng này nè rất là ít thì các bạn xem cái đĩa thắng này, đĩa thắng này, tâm đây đúng không cái con ốc ốc bắt cầu bắt cầu hai cầu thắng nè bắt cái cầu thắng trước nè hai con ốc lục giác trước hết chúng ta bắt cái cầu vào chúng ta có thể gá cái con heo dầu vào à, cầu thắng rồi sau đó gá thôi chứ đừng có siết cứng sau đó bắt vào thì khi chúng ta đưa cái cầu thắng vào đây siết đưa cầu thắng vào gá hai con à, ốc lục giác vào thì chúng ta dùng tay đó chúng ta bở cái đưa cái à, cái cầu thắng này nè đưa hướng ra thật sự thì cái lỗ cầu thắng đó các bạn và con à, ốc ngục giác này nè nó có độ lệch chắc khoảng nửa ly đó gần nửa ly mấy gem đó ba gem bốn gem gì đó thì các bạn dịch ra chút xíu kéo hướng ra cho bán kính dài hơn các bạn siết cứng cho tôi sau đó tới cầu heo thắng vào bắt vào khi bắt heo thắng vào thì các bạn dở cái à, cái à, các bạn à, bắt heo thắng vào các bạn cũng nâng con heo thắng vào nâng con heo con heo dầu này nâng cái hướng ra kéo hướng ra đó đừng cho bán kính dài hơn đó thì vừa kéo ra kéo maximum thì tay trên trên tay thắng á các bạn bóp tay, bóp thắng vừa nâng lên vừa bóp bóp xong các bạn siết hai tán này vào giờ là xong không bao giờ cái lưng đĩa thắng này nè nó cọ vào con heo dầu hết mà trường hợp này gặp rất nhiều các bạn các bạn biết tại sao không trong nhà máy hàng lỗi người ta lọt ra người ta lấy ra người ta dục hết chứ không phải là không bị đâu bị hết nhưng mà thỉnh thoảng có những cái mà nó sai sai số cái dung sai nó ít quá đó người ta vẫn sai khoan mấy cái lỗ này nè nó không đồng tâm các bạn không tâm đây tâm đây mấy lỗ này phải à, đã phải đồng tâm cùng bán kính hết nhưng bây giờ bị lệch đi thì xây cái đĩa đó khi gắn vô chạy gắn cái đĩa vào cái này không ô quanh tại do lệch cái này mà thấy cái đĩa nó ô quanh rất là nhẹ thì sẽ cọ lên lưng lên này lên đây bên sau bên trước là các bạn thấy không sai bên đây cũng vậy đây đùm mà viết đây các bạn bắt đĩa 6 ốc hoặc đùm uh, Shimano Centerlock cũng vậy khi bị lệch lập tâm đó các bạn thì nó sẽ có nó bị nhảy nhảy sẽ nó sẽ cọ thì các bạn bắt chỗ này như tôi gắn cái thắng vào kiểu đó là không gì bị cọ